nếu trong túi anh không có tiền em gì giờ y em chịu không chỉ có chiếc âu đi cho gia đình anh đi mừng